Hello chào các bạn Hôm nay mình và Sơn Vlog sẽ làm ở ờ, cá nướng các bạn nha, Cá nướng siêu cay khủng lồ các bạn Nào cho mọi người xem cá xem Đây các bạn nha cá to lắm nhá Các bạn hãy ủng hộ bạn mình nhá xịt ra tí mày bị nước tí nhóm lửa bật, lên bật lửa đi mày lên bật lửa đi mày lửa có nhóm lửa nhóm kiểu gì nhóm kiểu gì cho nó cháy được rồi nếu cái gì nhóm đi đốt lửa các bạn nhá nhóm lửa đó đi tầm cái gì để mồi lửa 높이면서 나오면 매매 có cái cao su ngon nhỉ cập nhật đất sơn lên lốt đất chuối cũng được hết sơn ạ lốt đất chuối cháy nhanh đấy mày ạ à. ít đất chuối đấy mà lốt đất chuối xem được không migan. Mình cắm bên đấy nhá. đửa cháy cho các bạn nhé mình ra tay mới được đửa nó cháy các bạn nhé giờ mình sẽ bắt đầu cho cá nữa thôi ok đã chuẩn bị xong tất cả các bạn nha nóng ấy nó không trúng cái nào không trúng có gì trốn bên này đây. Bên nào không trốn mày? Mày nó không trốn dứa này. Không dứa không sao đâu, dứa tao cho con quét sắt vào rồi. Dứa chắc rồi. Thật sự nó úp bên này này. Mày không trốn dưới. Trên không trốn nó không đủ được cái. Mày không cho đẩy vào tí, mày. Đẩy vào tí, đẩy đẩy mạnh vào. Đẩy mạnh, đẩy hẳn vào. Rồi rồi rồi Rồi mẹ Ok Bây giờ cái nước bọn mình đã xong các bạn nhé Chuẩn bị trông lửa thôi Vẫn thấy còn đầu cá đây này vào mày thơm đấy điện thoại nóng bây giờ cẩn thận đứt dây á mày nhá đấy đấy à, đứt dây rồi lửa, lửa cao quá mày đứt ngay đứt dây rồi đứt rồi á đứt rồi đứt dây dây thiếc mà đứt dây các bạn dây buộc chặt đứt rồi đẹp cầm cái thanh này cho nó móc dưới lên đẹp thanh này đứt rồi thì làm ăn cái gì bây giờ đẹp lắm cũng nói thế nào đẹp cũng nghiên cứu này đẹp mới là thằng tay bốc tay nè ừ. nhắm ba cái tiểu hú sau gần tiếng gần gần gần một tiếng nướng bọn mình sắp xong con cá các bạn nhá gần một tiếng cuộn ờ, nướng con cá sắp sắp chín rồi một tí nữa sắp chín rồi bạn nhá món căn gốc của mình bọn mình đã xong rồi các bạn nhá rất là thơm mùi rất thơm các bạn ạ thêm hai lon bia nữa của anh em mình rất hợp đi luôn của mình với sơn cá nấu rất thơm các bạn nhá mời các bạn thưởng thức của bọn mình nhá mình sẽ đổ các bạn sơn thử miếng không ngon mày sao mày ngon mẹ tuyệt vời các bạn nhé rất thơm rất ngon vâng. ăn thêm nữa luôn tuyệt vời các bạn nhá rất ngon rất tuyệt vời các bạn ạ sơn bảo rất tuyệt vời thử miếng các bạn nhé xem có thơm không sau sau khi một tiếng bọn mình nướng xong thì bây giờ mình sẽ thử trông rất thơm các bạn nhé rất là thơm các bạn nhá mời các bạn nhá mời các bạn uhm. ngon lắm các bạn non bia nữa mời các bạn nhá à, tuyệt vời các bạn ạ à, phê mời các bạn nhá đây cho anh em hai cái lũ <laughs> thơm lắm đi ra qua mẹ non hai chục đi ngồi uống nước mẹ đồ sơn ngon ạ chả nước hai chục mới thấy ở nhà nước cái ngon hơn nhỉ một lon của nó mẹ gấp đôi một lon ruột nó thế nào nhỉ đây đây ruột thật thơm lắm đấy ừ để bạn nhá ngon lắm các bạn tí mới lên này tua thêm lon bia nữa thì hấp dẫn mấy bạn cá này to nhỉ? nhiều ấy ngon vâng rồi hai cân rồi thế đây mình bảo ba cân hai cân ba mình bảo đấy giọt nó rất thấm đấy chuột này có trứng đấy anh đẹp trứng của đây trứng đây ăn đi nhỉ thử miếng trứng là xem thử miếng trứng cho mọi người xem nào mình sẽ thử miếng trứng để mình ướp sau đi các bạn nhá trứng đi các bạn bấy các bạn nhá uhm. ngon luôn thử con mèo thử đi ạ ngon luôn thầy được không thầy ngon không công sức anh em mình win mình ngon chết nhỉ cái cô mèo ấy cái thằng nhóc <laughs> nhìn lấy nó thèm <laughs> mẹ nó còn canh nữa nhé mình ngày mấy con cá như chơi đấy nhỉ เดี๋ยวับปินในผาดิมันต้องโมันทำมันยัง